Mời quý khán giả tham khảo 7 cách điều trị nước gót chân không tốn kém trong thời tiết khô lạnh. Gót chân nứt nẻ thường do thiếu độ ẩm và xảy ra trong thời tiết khô lạnh vào dịp thu đông. Những vết nứt này gây đau đớn, thậm chí chảy máu. Để tránh tình trạng khó chịu này, chúng tôi chỉ cho bạn một số cách hiệu quả để chữa gót chân tự nhiên. Thứ nhất, các bạn nên uống đủ nước. Gót chân nứt nẻ có thể xảy ra do mất nước. Trong trường hợp này, uống đủ nước sẽ giúp bạn giữ ẩm, cũng như ngăn ngừa và làm dịu da khô, nứt nẻ trên bàn chân của bạn. Đàn ông nên uống khoảng 3,7 lít nước mỗi ngày và phụ nữ khoảng 2,7 lít mỗi ngày. Điều này bao gồm nước lỏng, đồ uống khác và thực phẩm. Thứ hai, các bạn hãy thử ngâm chân bằng giấm. Ngâm giấm có thể làm dịu bàn chân khô, nứt nẻ cũng như làm chậm sự phát triển của một số loại nấm. Cách làm, trộn một phần giấm với hai phần nước lạnh không quá nóng, rồi ngâm chân trong hỗn hợp này từ 10 đến 15 phút mỗi ngày. Thứ ba, các bạn hãy thử tẩy tế bào chết cho da chân. Sử dụng đá bọt để tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ lớp da dày và cứng ở gót chân của bạn. Ngay sau khi ngâm chân, bạn hãy lấy một viên đá bọt chà nhẹ lên vùng da dày ở gót chân. Tránh chà sát bàn chân khi đang khô, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ làm tổn thương da của bạn dưỡng ẩm cho bàn chân của bạn thường xuyên. Các bạn hãy sử dụng chất làm mềm hoặc kem dưỡng ẩm ít nhất một lần mỗi ngày để giảm mất nước trên da. Sau khi chất làm mềm hoặc kem dưỡng ẩm được hấp thụ, các bạn hãy thoa một lớp dày kem dưỡng ẩm lên trên để giữ ẩm. Thứ năm, các bạn hãy đi tất cô tông khi ngủ. Tất cô tông sẽ giúp giữ ẩm, làm mềm da và thông thoáng cho da. Sau khi bạn thoa kem dưỡng ẩm cho gót chân, hãy đi tất 100% cô tông và đi ngủ. thử đắp mặt nạ chân bằng aspirin. Đắp mặt nạ aspirin sẽ giúp tẩy tế bào da chết và giúp da gót chân mềm mại, mịn màng hơn. Cách làm là nghiền 10 viên aspirin thành bột và thêm một ít nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Lấy một miếng bông gòn và nhúng vào hỗn hợp rồi đắp miếng bông lên gót chân bị nứt của bạn. Dùng gạt hoặc bọc nhựa để cố định miếng bông vào gót chân và để qua đêm. Thứ bảy, các bạn hãy thay đổi thói quen phòng tắm của bạn. Một thói quen tắm đúng cách sẽ giúp giữ nước cho bàn chân và làm mềm da chân. Các bạn nên hạn chế thời gian tắm của bạn trong 5 đến 10 phút để ngăn mất độ ẩm. Tránh tắm nước nóng và tắm vòi hoa sen. Thay vào đó, hãy sử dụng nước ấm ấm. Tránh dùng xà phòng mạnh hoặc các sản phẩm chăm sóc da có mùi thơm. Các bạn hãy lưu ý là luôn lau khô chân bằng khăn và thoa kem dưỡng ẩm ngay sau đó nhé. Những cách trên sẽ giúp cải thiện tốt hơn cho việc nước gót chân của bạn, nhưng cũng xin lưu ý, nếu bạn cảm thấy đau, đỏ, sưng hoặc đau dữ dội ở gót chân trong hơn một vài ngày. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị tại nhà nào. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh chúng tôi. Mời các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Saka Hello.